Wow, cá rô phi, cá rô phi, wow, là to trời ơi, mình bắt được con cá rất là Xin chào mọi người nha, hôm nay thì ờ, mình đã lên núi ờ, chống dịch rồi thì hiện tại là Việt Nam mình là đang có Hội An với là Đà Nẵng đang làm đang bị cách ly thì ờ, hôm nay mình sẽ làm một cái video là thử đi sinh tồn sẽ đi lên núi để mà đi câu cá nha các bạn đây hy vọng các bạn sẽ ủng hộ video của mình và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé hôm nay mình là sẽ đi qua bên bờ suối rất là xa mình cũng chưa từng đi đến khu này nên mình là mình không biết đường đi nha mình sẽ đi tìm con suối để mà xem đi câu cá ở trên núi như thế nào pipo ở đây rất là nhiều cây đa số là cây keo vào dốc luôn ở đây là không có con giác mình rất là sợ giác luôn Thank <laughs> you. bây giờ thì mình là sẽ đi theo con đường này để tới bờ suối bên kia nha các bạn ở đây thì vào mùa khô thì nước nó khô nó cạn hết ngắt lấy nước để mà câu cá thì mình sẽ tới khu bên kia rất là xa hơn ồ oh, trên tay mình là một cái càng câu nha không biết đường đây là đường nào nữa. đấy là mình đã tới bờ suối này rồi suối rất là là đục nha các bạn tại vì mới mưa xong mà nhưng mà cứ mỗi mùa đục như này thì câu cá sẽ dễ làm cái gì vậy nô mà không có đường đi à đó đừng đừng có vô đây câu để mình xem thử hôm nay mình chỗ tài thử câu được câu nào không cũng lâu rồi không đi câu cá lùm đi lùm đi cái này là câu không có phao luôn mà sao biết cá nó cán được Thank you. cá cá. Ồ, con cá nhỏ thì hết mồi mà không có dính luôn. thể là do đây nó càng quá không có cá để câu luôn nha các bạn chắc thể bây giờ mình đi xuống dưới đó để xem thử có cá là không ừ. thôi đi thêm qua đây cái, sau cái suối này nó hơi càng cho nên là không có cá bây giờ mình sẽ đi tới khu vực nào mà đầm lầy hơn để câu cá biết có đĩa không no cái rụng nụ ơ nụ trời ơi con nô sao ở đây đây ơ nụ qua đây bơi qua đây bơi bơi bơi bơi qua đây come on let's go đi kia kìa đi kia kìa đi đi đi đi đi nút mày phải tập bơi chứ coi chừng con đĩa bơi đi không sao đâu bơi qua đây đi mà thôi tao đi bỏ mày ra đi trước No, no. No. Đừng qua đây. đây bơi luôn đi, đừng có sợ gì, bơi luôn, bơi luôn. No. Đi trước đi. No. Trời ơi đầu tiên đi suối nhát gan lắm còn nhỏ hello Đây, hôm nay thì mình dẫn cháu nuôi nhà mình đi câu cá mà nó không dám đội suối luôn á các bạn rất là sợ luôn ơ đâu đâu Ủa, mà đi nhanh thế đời bố mày với Ui, ừ, có đĩa không sợ đĩa quá đĩa hút máu một phát là rồi lên đây thì không sợ corona gì nha các bạn đã có corona ở đây bóng người cũng không có nữa rồi đấy phát hiện một con hồ có vẻ là sâu hơn nhiều ok bây giờ mình sẽ coi chỗ này thử yes coi chỗ này đây bây giờ mình sẽ coi chỗ này nhé Whoop. Xem chỗ này có cá không? trời ơi ăn đi cá ơi cá ơi bây giờ không có con nào đớp luôn chỗ này ít cá có thể mình sẽ chuyển đi chỗ khác còn nãy giờ cho con được để đâu đây no no no no no no no chú dậy quá trời khoai ngô luôn đi từ nãy giờ chắc câu được con nào luôn buồn dễ sợ no no no chỗ này có vẻ có cá này uh. chi đây câu từ nãy giờ khó quá chả có được con nào luôn cái hồ này ít cá quá đi nope trời ơi chả có được con nào trời sắp mưa rồi thôi thôi đi thay mồi mới đi thay mồi mới chưa Wow, cá rô phi, cá rô phi, wow, là to trời ơi, mình bắt được con cá rất là to luôn các bạn. Trời ơi. Đây. Đấy, mình đã câu được con cá rất là to luôn. Câu từ nãy giờ đổi qua đổi lại mới câu được nha. Ok. từ nãy là mình đã câu được con cá rô phê rồi nha bây giờ mình sẽ câu lại chỗ này có thể là còn nhiều con khác nữa đấy được một con cá này wow. no no no no làm cái gì vậy <laughs> chui được mấy con cá to luôn mình thì câu cá bằng vuông vuông này vuông ờ, đào dưới đất đừng không gì giờ coi không co bên này đâu đấy từ nãy giờ mình co được ờ, năm uh, sáu con cá rô phi rồi bây giờ mình sẽ đổi chủ câu thử xem có cá không mình đã câu từ nãy giờ là năm sáu con rồi bây giờ rất là nóng luôn đỡ hôm nay là trời mát hơn vì trời chắc như có mưa dùng xin đi ruộng xem thử có có có hồ nào câu trong ruộng đến nụ đi trước đi để xem trong này có cát không nha coi chừng gặp bà rán đi đây bây giờ mình đã câu xong rồi đó các bạn đây là thành quả câu của ờ, buổi sáng của mình hôm nay mệt quá chắc mình phải về đi sớm cho để chiều mưa thấy có bào cam đây được bao nhiêu đây vỏ ếch luôn có thể là xin hàng các bạn trong video lần sau nha bây giờ trời sắp mưa rồi có thể mình sẽ về đây Ôi, quá nóng luôn đi về thôi đây gửi cho các bạn xem cách động xem nha đấy ở đây là chẳng sợ corona gì cả không một bóng người không một chiếc xe và không có thành phố chỉ có một mình anh lẻ loi thôi đúc đúc đúc <laughs> xuống đây nếu <laughs> mà lười dễ sợ bình thường là cháy rất là nhanh